Các em cùng quan sát ví dụ số 1. Giả sử bạn A muốn mua một cái áo sơ mi cỡ 39 hoặc cỡ 40. Nó có hai cỡ 39, 40. Áo cỡ 39 có 5 màu khác nhau. Tương tự, áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu sự lựa chọn để sự lựa chọn về màu và cỡ áo. Được chưa? có bao nhiêu sự lựa chọn. Và ở đây đề bài cũng cho chúng ta các đáp án để chúng ta lựa chọn này. Đan A là có 9 cách lựa chọn, đan B có 5 cách lựa chọn, đan C là có 4 cách lựa chọn và đan D chỉ có một cách lựa chọn thôi. Yeah. <clears throat> ok chưa các em? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích nha. Khi chúng ta lựa chọn một cái áo một cái áo trong ở đây tổng bao nhiêu nhỉ 9 áo đúng không 5 màu khác nhau 4 màu khác nhau đó thì tổng 9 cái áo khi chúng ta lựa chọn một áo thì có thể nó sẽ làm áo cơ 39 và là màu gì đó thì ví dụ như có thể là màu đỏ chẳng hạn đó hoặc là chúng ta lấy một một áo cơ 40 màu đen chẳng hạn vậy mỗi cách lấy đó là chúng ta đã được một lựa chọn rồi. Đúng chưa? Cứ hoàn thành một cách lấy như vậy là chúng ta đã được một lựa chọn rồi. Vậy chúng ta thấy trong cái cỡ 39, trong cái áo cỡ 39 chúng ta có mấy cách lấy? À ở đây có 5 màu khác nhau vậy chúng ta sẽ có 5 cách lấy tức là 5 cách lựa chọn. Tương tự đối với áo cỡ 40 Chúng ta có bốn màu khác nhau, vậy có bốn cách lựa chọn. Đó, và chúng ta cộng cộng hai cái trường hợp này vào thì chúng ta sẽ được, ra được số cách lựa chọn hay là số số cách lấy áo mà thỏa mãn yêu cầu của bài toán. đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ có lời giải chi tiết đây. Đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn áo cỡ 39 có 5 cách lựa chọn. Áo cỡ 39. Đúng chưa? Vì là 5 màu khác nhau, do đó chúng ta sẽ có 5 cách lựa chọn. Tương tự, có 4 cách lựa chọn. Áo cỡ 40. vì đề bài không yêu cầu chúng ta cụ thể